cả cuộc đời này anh không tha ích gì người bạn thân chi giờ này phương xa đó những gấm quanh người người, có không? Còn anh nhớ em em. em sẽ chọn đúng thật lòng thương lấy đó anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương xin em hãy nhớ đây tháng năm này mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ buồn phiền